thiên tổ ấn khơi nguồn phật vĩnh phúc thiền tông thắp sáng tâm chùa thiêng bao đời bồng bềnh mấy nắng con về yên tự cầu an chuông chiều vắng vang mênh mang chùa ngắm lưng trời du khách nhớ về thiên viện chúc lâm lòng bình an nam mô a di đà phật đền quốc mẫu linh thiêng nam mô a di đà phật niệm cầu chúc bình an bao đời bồng bềnh mấy năm trăm wing